Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2021, tức ngày 24 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Mùi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Mùi hôm nay là Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tị. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Mùi Tý thương hại nhắc nhở người tuổi Tý cần kiểm soát cảm xúc của mình nếu không muốn rước họa tiểu nhân. Lời người xấu đồn đoán có thể sẽ khiến cho danh tiếng của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu có vấn đề xảy ra, chớ nên nóng vội xử lý hay bốc đồng nổi giận, khiến cho các mối quan hệ bị phá vỡ mà công việc cũng chẳng thể được giải quyết. Hãy bình tĩnh ngồi lại với nhau và tìm ra cách xử lý hiệu quả nhất. Tỷ kiến xuất hiện, đường tình duyên của người tuổi Tý hôm nay không được tốt cho lắm khi mà bản mệnh cố chấp không chịu nhận lỗi sai về mình. Một mối quan hệ mà bạn cảm thấy không xứng đáng để mình hạ thấp cái tôi để có sự hòa hợp đôi bên thì khó có thể lâu bền được. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. 2. Tử vi tuổi Sửu ngày, Do tác động của cục diện mùi sửu tương xung, mâu thuẫn tình cảm của người tuổi sửu được đẩy lên đỉnh điểm. Những trận cãi vã, hiểu lầm trong cuộc sống vợ chồng khiến cho con giáp này vô cùng mệt mỏi, thậm chí có lúc nghĩ tới buông tay. Người độc thân tuổi sửu có thể sẽ phải chấn chỉnh lại các mối quan hệ xã giao của mình nếu không muốn vướng phải những phiền phức không đáng có. Bạn không có ý nhưng đối phương có tình, không phân biệt rạch ròi các mối quan hệ xã giao sẽ khiến cho bạn rơi vào thế bí. Tử vi hôm nay còn nhắc nhở người tuổi sửu cần phải thận trọng trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có bạn có thể sẽ bị tiểu nhân thiên quan chọc phá, gây ra những chuyện không hay rồi đổ lỗi cho tuổi sửu. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi, Ba, Tử vi tuổi Dần. Trong ngày hôm nay, sự nóng nảy do thương quan gây ra khiến cho người tuổi Dần dễ đưa ra quyết định sai lầm. Đừng phản ứng gay gắt hoặc tỏ ra nóng nảy với mọi người xung quanh chỉ vì họ không đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Thay vì đòi hỏi trong các tình huống chưa biết nên quyết định thế nào, cách tốt nhất là hãy im lặng và quan sát hành động của những người xung quanh, từ đó bạn sẽ tìm ra cách hành xử đúng đắn và phù hợp với bản thân. Mộc khắc thổ, điểm báo này cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi dần gặp trục trặc. Hãy thử nghĩ xem đã bao lâu rồi hai bạn dành cho nhau thời gian hoàn toàn chỉ có hai người mà thôi, không điện thoại, không Facebook, không game, không có bất cứ ai xen vào giữa hai người. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Bói tử vi 12 con giáp cho biết trong ngày hôm nay người tuổi mão được tam hợp cục nâng đỡ nên đường tình duyên vượng sắc vô cùng. Đào hoa nở rộ giúp cho bản mệnh thu hút được ánh nhìn của người khác phái, dù có độc thân thì cũng nhanh chóng tìm được người mình thương. Với các cặp đôi, cả hai đã trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau, giờ là lúc mà hai bạn có thể tạm thờ phào nhẹ nhõm, tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới. Nếu thấy đã đến lúc thì hãy tính chuyện về thư với gia đình, tình duyên hạnh phúc. Thực thần nâng đỡ, ngay lúc này, tài lộc của của người tuổi mão đang dồi dào và cũng sẽ có cơ hội kiếm chắc thêm nữa. Nếu vẫn còn e ngại thì bạn nên hỏi người có kinh nghiệm để có thêm thông tin xác nhận. Giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. năm Tử vi tuổi Thìn. Theo Tử vi Phương Đông nói rằng trong ngày hôm nay nhờ có chính quan chiếu mệnh đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn hôm nay khá suôn sẻ và tốt đẹp. Con giáp này được cấp trên công nhận những thành tích và công sức mà bản mệnh bỏ ra trong thời gian qua, rất có thể sắp tới bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên con giáp này nên học cách xử lý vấn đề linh hoạt hơn trong các tình huống vì thực tế sẽ chẳng có việc gì hoàn toàn tuân theo kế hoạch mà bạn đã định. Phản ứng càng nhanh, thích nghi càng sớm thì sẽ càng có lợi cho bạn. Ngày thổ khí vượng, bạn cần có một chế độ ăn uống khoa học bên cạnh việc luyện tập, vận động thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cơ thể, đảm bảo cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất có thể. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ trong ngày hôm nay, sự xuất hiện của quý nhân tam hội báo hiệu cho người tuổi tỵ một ngày làm việc hiệu quả. Chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bản mệnh có thể giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. Hãy tin rằng kể cả những vấn đề hóc búa nhất cũng sẽ có cách giải quyết. Chính tài còn mang đến cho người tuổi tỵ cơ hội để nhanh chóng phát tài phát lộc. Con giáp này có sẵn tư chất, lại thông minh, nhanh học hỏi nên có thể phát huy những năng lực tiềm ẩn của mình một cách xuất sắc, mang tiền bạc về tay. Hỏa sinh thổ, quan hệ giữa bạn và người nhà cũng vô cùng hòa hợp, bạn không ngại chia sẻ những lý tưởng thực sự trong lòng mình với người nhà. Người thân cũng luôn lắng nghe bạn và đôi khi còn đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích cho bạn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân, Bảy. Tử vi tuổi Ngọ. Ngày hôm nay người tuổi Ngọ gặp cục diện mùi Ngọ nhị hợp cho thấy công việc của con giáp này có nhiều tín hiệu đáng mừng, ngày tăng lương thăng chức không còn xa nữa. Thứ hai này, bản mệnh may mắn có được công việc như ý cùng những người đồng nghiệp tốt, Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cấp trên coi trọng người tài cũng giúp bạn có thêm nhiều cơ hội để phát triển hơn trong sự nghiệp. Thiên tài cũng giúp cho đường tài lộc của người tuổi ngọ này khởi phát, hanh thông. Bản mệnh có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Nếu là người làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình. Người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần, 8. Tử vi tuổi mùi, Hôm nay người tuổi mùi gặp họa thiên quan dễ phải chịu những chuyện không hay trong cuộc sống. Những tranh đấu thiếu trung thực khiến bạn mệt mỏi, tiểu nhân nói xấu, đâm sau lưng làm lung lạc tinh thần của bạn. Dù khó khăn trùng trùng nhưng con giáp này cũng đừng vì thế mà bi quan. Thậm chí trong tình huống xấu nhất bạn cũng nên học cách suy nghĩ lạc quan vì đó là động lực giúp bạn vượt qua tất cả. Khi bạn nghĩ vấn đề được thông suốt hơn cũng là lúc có quý nhân phù trợ. Theo lịch vạn niên, ngày 24 tháng 2 năm 2021 là ngày ngày sát chủ,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 nếu tiếp tục giữ được phong độ này, bạn có thể được tăng lương thăng chức trong thời gian sắp tới. Người tuổi thân vốn là một nhân viên chăm chỉ, vì thế cho dù có những thời điểm thành tích chưa thật xuất sắc thì bạn vẫn có thể rất được lòng lãnh đạo. Ngũ hành tương sinh báo hiệu sức khỏe của con giáp này đang rất dồi dào, tinh lực tràn trề, mang đến tinh thần sảng khoái, hăng say làm việc, thậm chí bạn còn rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Bạn sẽ thấy ngày hôm nay mình làm việc rất hiệu quả. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu, 10, Tử vi tuổi dậu Tử vi 12 con giáp miễn phí chỉ ra rằng trong ngày hôm nay thiên ấn trợ mệnh, hôm nay công việc của tuổi dậu khá suôn sẻ và thuận lợi. Con giáp này còn có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tìm thấy thêm hướng đi cho mình trong tương lai. Người tuổi dậu vốn là con giáp có năng lực chẳng kém ai, lại thêm bản tính chăm chỉ và luôn nỗ lực bền bỉ, nếu biết tận dụng thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ còn giành được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai sắp tới.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 quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi trong ngày hôm nay mùi hợi bán hợp, tử vi thứ hai của 12 con giáp cho thấy đường tình duyên của người tuổi hợi đang khởi sắc rực rỡ. Con giáp này có thể sẽ được người quen giới thiệu cho người phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng nồng nàn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những hiểu lầm trước đó được giải quyết, không còn mâu thuẫn hay tranh cãi nữa. Trong ngày thứ hai đầu tuần này kiếp tài ngáng trở, tuy nhiên tình duyên vững sắc nhưng người tuổi này có thể gặp chuyện rắc rối liên quan đến tiền bạc,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 Thank you.